Người từng nói bao câu hẹn được Người để ta thêm sai lầm hơn Người mang những tiếng nói ân hận như thế này Đến khi ta ôm bao trái ngang Nay muốn quay đầu nhưng đã muộn Thân tránh chi ta đã không là ta nữa rồi Người từng nói bao nhiêu là yêu Người từng buông bao câu biển đi Từng câu mỗi chữ lúc xưa người còn nhớ gì Ký ức xưa luôn thấy đáy ta Khi có quên rồi khi muốn lòng Quên đến đi một tình yêu ta đã từng buồn đâu không hận đâu không oán hận không bận tâm bấy lâu này quên mất đi ta từng ta không đau nữa rồi thế nhưng ta luôn vẫn vương lưu luyến vong tình như đã từng hy vọng chỉ yêu đừng chi nữa trong mong làm chi không chờ đâu không đợi đâu không nhói lòng không mộng mơ cớ sao ta không muốn buồn khi người không bên ta nữa rồi tiếc thương sao cay đắng sao nước mắt tuôn chảy bao tháng ngày sau việc đi đêm đêm say giấc đêm đêm bình yên người từng nói bao câu hẹn hận người để ta thêm sai lầm hơn người mang những tiếc nuối ân hận như thế này đến khi ta ôm bao trái ngang nay muốn quay đầu nhưng đã buồn oán trách chi ta đã không là ta nữa rồi người từng nói bao nhiêu là yêu người từng buông bao câu Quán hơn không bận tâm bấy đâu đây tình mình đi ta từng ta không đau nữa rồi thế nhưng ta luôn vẫn vương lưu luyến phong tình như đã hy vọng chỉ yêu đừng chỉ nữa trong mong làm chi không chờ đâu không đợi đâu không nhói lòng không mộng mơ cớ sao ta không muốn buồn khi người không bên ta nữa rồi những thương xa cay đắng sợ nước mắt tuôn chảy bao tháng ngày sau việc đi đêm đêm say giấc đêm đêm bình đã người từng nói bao câu hẹn ước ta thêm sai làm hơn. sai lầm hơn người mang những tiếc nuối ân hận như thế này đến khi ta ôm bao trái ngang nay muốn quay đầu nhưng đã muộn thân chính trị ta đã không là ta nữa rồi người từng nói bao nhiêu lời yêu người từng buông bao câu biệt ly từng câu nói chưa lúc xưa người còn nhớ gì ký ức xưa luôn vây đáy ta khi khó quên rồi khi muốn lòng quên đến đi một tình yêu ta